<laughs> Chào các anh em nhé thì à, công ty phần mềm chúng tôi vừa mới lập trình thành công một cái phần mềm có thể chơi biết trước kết quả của các cổng game đổi thưởng và xâm nhập vào tất cả cổng game và biết trước kết quả thì đây là một cái tài khoản của một cậu khách thì à, cậu nhờ công ty chúng tôi kéo thì à, công ty chúng tôi kéo thì là với cái điều kiện là cái đầu tiên là chỉ cần là anh em có tài khoản thôi thì khi anh em kéo thì anh em chỉ cần là vào một nửa tiền thì đây là tài khoản đây là có 10 triệu thì là à, cậu khách này cậu đã vào trước 5 triệu và công ty chúng tôi nạp vào 5 triệu có nghĩa là anh em đều vào tiền bằng nhau đấy nó có hay ở cái đấy có nghĩa là anh em vào tiền bằng nhau tôi chỉ cần làm sao có điều kiện là anh em chỉ có tài khoản ở với khu vực khác cái khu vực của tôi đấy là nhà cái không bao giờ phát hiện được ra và anh em cùng nhau ăn chia khi đánh lên thì tầm khoảng 4 50 triệu thì anh em chia nhau có nghĩa là chia 5 năm khi anh em vào tiền 5 năm với tôi thì khi ăn chia thì được bao nhiêu anh em rút ra thì chia với chúng tôi là 5 năm ừ. cụ thể đây là anh bạn khách bạn ấy vào là 5 triệu và tôi là vào là 5 triệu anh em nhé giờ sau đây tôi sẽ kéo luôn lên cho anh em xem đánh anh em biết được xem nó có chuẩn sai không anh em nhé thì uh, tôi sẽ vào tài xỉu này Đấy, cậu khách này thua rất là nhiều Đấy. giờ tôi sẽ đánh xỉu anh em nhé tôi đánh xỉu 5 triệu nhá ừ, 5 triệu này đấy anh xỉu 5 triệu anh em yên tâm là cái phần mềm công ty chúng tôi thì chơi cực kỳ an toàn không mà sợ khóa tài khoản anh em nhé chỉ cần làm sao anh em có một cái tài khoản và khi anh em vào anh em kéo cùng với công ty chúng tôi thì anh em chỉ cần là vào một nửa tiền ví dụ như cậu em này là cậu vào 5 triệu và công ty chúng tôi cũng vào 5 triệu cùng với cậu em ấy luôn nên anh em đảm bảo là không mà no cái vấn đề gì cả còn khi được thì là tất nhiên là cái tài khoản của anh em thì anh em mới rút được chứ tôi cũng không thể rút được đấy nói như thế là anh em hiểu và khi anh em rút ra thì là anh em chia lại tôi một nửa Ờ, cái số mà anh em được đơn giản vậy thôi nói như thế để anh anh em hiểu còn đây tôi sẽ đánh chứng minh cho anh em xem ừ. anh em xem được à, cái kết quả của nó sẽ như thế nào thì thực ra thời lượng video nó không có nhiều tôi chỉ quay được cho anh em là tầm khoảng vài ván thôi còn anh em là muốn thực tế tôi sẽ test thực tế cho anh em xem luôn anh em nhìn chưa xỉu này một sáu một một bốn sáu điểm xỉu Đấy, chuẩn xác luôn Đấy, đã được với tiền đúng không anh em ừ phần ờ, mềm này thì chơi là cực kỳ chuẩn xác không sai này được nhưng anh em yên tâm là nhiều anh em thắc mắc của muốn mua phần mềm của công ty tôi thực ra tôi không bán phần mềm anh em nhé đây tôi đặt này ừ. đặt tất tay luôn anh em nhé ở ban này tôi đặt tất tay luôn này Đấy. đặt tất tay luôn Đấy. phần mềm anh em nhớ là chúng tôi không bán phần mềm nhé vì một cái phần mềm của chúng tôi nó rất là nhiều tiền đấy nó hàng tiền tỷ mấy chúng tôi không bán chúng tôi chỉ muốn kết hợp làm ăn cùng anh em đấy anh em nào mà chơi thua tha về những cái trò chơi này thì anh em phải liên hệ để chúng tôi tư vấn cùng anh em cùng nhau kéo lên thì khi anh em nên nhớ là khi anh em vào anh em chơi thì anh em chỉ cần bỏ 50 phần trăm số tiền ví dụ như anh em có 3 triệu thì anh em cần bỏ 3 triệu và chúng tôi bỏ 3 triệu hoặc anh em có 5 triệu chúng tôi bỏ 5 triệu đấy xong kéo lên thì nó có nhiều mức ví dụ như 5 triệu mà tôi kéo lên 50 đấy, tầm 50 xong rồi anh em được rút ra anh em chia nhau đơn giản vậy thôi Đấy, nói như thế là anh em hiểu còn công nghệ phần mềm như làm sao có chuẩn xác không nếu nó không chuẩn xác không bao giờ tôi vào tiền cùng anh em ấy nói thế là anh em hiểu anh em thấy chưa ok chưa Đấy, chuẩn xác chưa Đấy, không bao sai này được đúng không anh em ừ. đánh tiếp một ván nữa anh em nhé ừ, tôi sẽ đánh tiếp một ván nữa cho anh em xem này ừ. còn anh em là quan tâm mà cần tư vấn và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên màn hình Đấy, ván này là xỉu này tất tay xỉu luôn này ừ. anh em quan tâm là đặt à, gọi điện trực tiếp qua số điện thoại hiển thị màn hình công ty chúng tôi sẽ hướng dẫn và cùng nhau đi lên Đấy, cùng nhau với cái phần mềm này trong cái thời gian này đang có thể làm ăn được đang xâm nhập được vào hệ thống cổng game của nhà cái thì là anh em mình uh, liên kết nhau nói thẳng là liên kết nhau bảo nhau mà làm ăn bảo nhau đi lên đơn giản vậy thôi nhưng với cái điều kiện là mỗi cái tài khoản của anh em thì chỉ chơi được duy nhất có nghĩa là một ngày hôm đấy chỉ chơi được một lần thôi còn anh anh em muốn chơi tiếp thì chỉ sang ngày hôm sau anh em nhé nên rất nhiều anh em muốn chơi được rồi muốn chơi tiếp ngày hôm đấy thì xin thưa anh em tôi chỉ kéo cho anh em duy nhất một ngày hôm đấy thôi sau đó là nếu anh em muốn chơi tiếp với tài khoản đấy thì anh em phải chơi sang ngày hôm sau đấy còn thực ra thì cái số điện thoại của tôi này khách khứa người ta gọi rất là nhiều nên nhiều khi anh em mà gọi ấy, một cuộc mà chẳng may cũng không được mà chưa nghe được máy anh em thì gọi đến cuộc thứ hai cuộc thứ ba anh em nhé đấy. đấy anh em chưa xỉu à đấy, một ba ba bảy điểm xỉu chuẩn xác luôn đúng không anh em đây tổng số tiền của tôi giờ lên 58 triệu 413.960 đồng đấy thì uh, video thời lượng cũng có hạn nên tôi xin kết thúc video ở đây anh em quan tâm muốn kiếm tiền ai xa bờ thì liên hệ để công ty tôi giúp anh em xin chào anh em